Tôi muốn lưu lại video này để cảm ơn về vũ trụ đã gửi cho chúng ta một con người vĩ đại để tôi lưu lại cho mai sau về sự ủng hộ của tôi cho phát minh của nhà khoa học, doanh nhân mà có tâm nhất tôi từng biết, ngài Anatoly Unitsky. Tất cả những nhân vật thiên tài như là được vũ trụ sắp đặt. Chính vì vậy, những thử thách và mỗi bước chân của họ đi tới đâu đều có lịch sử ghi lại. Hồ Chí Minh là người đi tìm con đường tự do, giải phóng cho dân tộc Việt Nam – Người đã chịu bao vất vả cả về thể xác lẫn tinh thần để đổi lại cho mục đích sống của đời mình. Anatoly Initki là người đi tìm con đường, tự do và giải phóng cho bà mẹ thiên nhiên. Mục đích của ông là cứu cả hành tinh, trong đó có bản thân chúng ta, con cháu chúng ta, mai sau của chúng ta và cả hàng tỷ sinh vật cùng chung sống trên hành tinh này. Ông là người đã trải qua những gì gọi là vô lý, hoang tưởng, sự đặt điều, vu khống, vô nhân đạo và thậm chí bị bỏ tù. Khi biết phát minh của mình sẽ thành công, sẽ ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, ông bị đối thủ ác ý phá hoại, phản bác là không khả thi và đẩy ông vào đường cùng. Nhưng ông là thiên tài, ông là một ngôi sao trên bầu trời nên đó là những thử thách mà ông phải vượt qua mà chỉ có ông mới có thể vượt qua. Tôi thực sự xúc động đến rơi nước mắt khi xem phóng sự về cuộc đời của Anatoly Yunsky. Tôi cảm ơn cuộc đời cảm ơn người đã kết nối cho tôi tới dự án của ông. Chúng ta là đối tác, là nhà đầu tư, là cổ đông của Skyway. Chúng ta hãy dành thời gian để tìm hiểu về con người và phát minh của ông ấy cho nhân loại. Tiền của chúng ta đang ủng hộ vào đây có xứng đáng không, có tự hào hay không phụ thuộc vào thời gian chúng ta bỏ ra tìm hiểu về Skyway. Tất cả ngôi sao sáng trên bầu trời luôn có nhiều mây đen rình rập để làm lu mờ Tất cả những phát minh vĩ đại có giá trị sẽ luôn có nhiều đối thủ muốn phá hoại. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ xem hết video này và kể cho con cháu các bạn và những người xung quanh bạn về lịch sử con người vĩ đại Anatoly Yuniski. Ngày xưa ngày xưa, trước cả thời của chúng ta, sự sống đã bắt đầu biến đổi một hành tinh vô tri vô giác Quá trình đã diễn ra trong hàng tỷ năm và trái đất đã thay đổi. Xuất hiện không khí, cây cối và động vật. Sau đó con người đã thực hiện những bước đi đầu tiên. Họ nhanh chóng học được cách sử dụng ngọn lửa, có được quyền lực trước các thế lực thiên nhiên, tạo ra những công nghệ đầu tiên và thế giới lại một lần nữa thay đổi. И мир стал меняться снова. Con người đã chế ngự được nước, giữ sức mạnh của gió vào cối xay, đất đai được cày sới, nuôi sống con người một cách thừa thái. Không khí thổi căng cánh buồm của họ và đưa họ xuyên qua không gian. Họ đi sâu vào lòng đất và đã có thể lấy ra kho báu làm nhiên liệu cho đống lửa của mình. Họ đã thuần hóa được những điện tử, quấn những sợi dây điện quanh quả đất, trên đó truyền tải ánh sáng và hơi ấm tới những căn nhà. Họ đã tạo ra máy móc, những thứ khiến họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Phở nào đó, sự sống đã tạo nên quanh mình một thế giới vô tri vô giác, còn giờ đây thì kỹ nghệ điều chỉnh cuộc sống cho riêng mình. Hành tinh lại bị biến đổi tới không nhận ra nữa, và con người thậm chí đã cai trị cả những hạt nhỏ nhất và mọi thứ xung quanh phục vụ con người cho tới khi tự nhiên bị khuất phục còn chưa nổi dậy và đánh bật họ. Er Như khu vực Chernobyl, bị er xa lánh đã xuất hiện, Sau vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 1986, những hạt phóng xạ nguy hiểm đối với sự sống đã bị phát tán theo gió và rơi xuống khu vực rộng hơn 200.000 km vuông. Phóng xạ hạt nhân đã ảnh hưởng tới gần 8,5 triệu người. Toàn bộ khu vực trong bán kính 30 km từ tâm vụ nổ đã trở nên không thể sinh sống được. Hàng trăm ngàn ngôi nhà bị bỏ hoang, và mỗi ngôi nhà trong số đó là một nơi chôn rau cắt rốn của ai đó đã bị xóa sổ vĩnh viễn. Trong số những nơi bị bỏ hoang ấy, có ngôi làng Kryuki, một trong những nơi ô nhiễm nhất. Ryuki, có 485 người đã bị đuổi đi vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 1986. Theo một định luật chưa rõ nào đó của vũ trụ, chính tại đây, một người đàn ông đã sinh ra và trải qua thời thơ ấu, người đã dành cả cuộc đời của mình để đảm bảo rằng Số phận của quê hương không trở thành định mệnh của ngôi nhà chung của chúng ta, hành tinh trái đất. unisky chân dung một con người trên nền bầu trời sao. Anatoly Yunitsky, một nhà phát minh, tác giả của khái niệm mới mang tính toàn cầu về vận tải, như một công cụ cải tổ nền văn minh. Tên của ông trở nên nổi tiếng vào năm 1982, khi tạp chí, nhà phát minh và nhà sáng kiến cải tiến đã đăng bài viết về phương tiện vận tải toàn hành tinh. Ý tưởng của Yunitsky xây dựng một kết cấu đặc biệt xung quanh hành tinh. Bên trong đó một động cơ điện tuyến tính được đặt trong kênh chân không. Tăng tốc đến vận tốc vũ trụ cấp 1, cánh quạt của động cơ do lực ly tâm có thể nâng cấu trúc lên không gian, đưa vào quỹ đạo khoảng 10 triệu tấn hàng hóa và 10 triệu hành khách cho mỗi chuyến đi. Một loại hình vận tải như vậy sẽ mở ra cho nhân loại những khả năng chưa từng có trong việc khai phá vũ trụ. Cần chuyển mọi việc sản xuất độc hại lên đó, nơi có không gian phi sự sống, thiên nhiên sẽ được tái sinh. Những khả năng vô hạn trong phát triển năng lượng mặt trời sẽ được mở ra, vô tận về không gian và nguyên liệu thô, triển vọng các chuyến bay liên hành tinh và thậm chí liên thiên hà. Công nghiệp hóa không gian quy mô lớn sẽ trở nên tiếp cận dễ dàng. Công việc thực hiện ý tưởng đã chiếm hơn 40 năm và đã trở thành lý tưởng cuộc đời của Unisky. Điều đó đòi hỏi phải tìm kiếm những giải pháp đặc biệt về kỹ thuật, về kinh doanh, về đạo đức. Trên con đường của ông có những trở ngại từ các quan chức, sự phản bội của bạn bè và hiểu lầm của đồng nghiệp. Vài lần, ông đã bị lấy đi tất cả, và ông đã phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng mọi lúc, ông vẫn kiên cường tiến lên. Unitsky không chỉ nghĩ ra, mà còn đặt nền móng luận cứ, còn sau đó là hiện thực hóa ý tưởng toàn cầu của mình. Ông ấy đã vượt qua chúng. Loại hình vận tải của ông đã tồn tại. Một con người đã cố gắng mở lại vũ trụ cho nhân loại. Một con người, điều gần nhất và xa nhất có được trong vũ trụ, một trong những bí ẩn lớn nhất của nó. Tôi không nhớ rõ thời thơ ấu, vì thời nhỏ tôi có một trí nhớ yếu, gần như không có. Tôi biết về thời nhỏ từ các câu chuyện mẹ và em gái kể lại, em gái tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, mà về thời thơ ấu nhớ tốt hơn cả tôi. Ký ức đầu tiên như thế là khi chúng tôi sống trong một thời gian ngắn tại Donbass, mẹ tôi khi ấy làm công nhân mỏ và đưa tôi đến trường vào buổi sáng rất sớm. Tôi khi đó vào lớp 1, И отводила меня в школу, я пошел первый класс очень рано утром. Mùa đông, tôi đứng bên hiên nhà, lạnh cóng, và chờ đợi khi người ta mở cửa trường học. Tôi đã đứng và đợi gần một tiếng để đi vào trường. Đó là ký ức sống động nhất từ thời thơ ấu của tôi. Mẹ tôi đã phải làm việc từ lúc bình minh, từ 5 đến 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Tamara Yunitsky, em gái của Anatoly Yunitsky, e, Bà ấy mệt mỏi đến mức, thậm chí không có thời gian để đi đâu đó như mọi người khác, đi hái nấm, hái quả. Việc đó thì chỉ có tôi và anh trai đi. Lúc 4 giờ sáng, anh ấy đánh thức tôi dậy, và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hãy còn bé, mới 5 tuổi, còn anh ấy thì nói, đi thôi, chúng ta đi hái nấm. Nấm gì chứ, bây giờ hãy còn tối, nhưng thế thì chúng ta sẽ là những người đầu tiên trong rừng. Chúng tôi đã đi, còn trong rừng thì tối thui, chúng tôi đã tìm thấy những gốc cây ở bìa rừng, ngồi đó và hái. Khi bình minh, chúng tôi là những người đầu tiên đã tìm được nấm trắng và nấm lá tốt nhất. Chúng tôi quay lại làng vào lúc 8, 9 giờ sáng, còn mọi người thì mới chỉ vào rừng và ngạc nhiên, sao nhà Yuniski đã đi về với số nấm ấy, và sao lại kịp được. Mẹ tôi có nuôi một con bò và hai con lợn, chúng cũng cần được cho ăn. Их тоже нужно было кормить и траву же рвать, вот если пропала Nếu làm vườn thì cho ăn cỏ đó, nhưng vì sao đó mà không được thêm rau chua vào? Cần làm cái gùi lớn đặt lên vai, đó là nhiệm vụ cho chúng tôi. Tôi đã quá mệt, mặt trời, cần vặt rau chua, thời tiết nắng nóng. Tôi thậm chí đã từng mơ rằng có một cây rau chua mọc đến tận trời. Tôi đặt một cái thang, leo lên với cái kéo và bắt đầu cắt. Trong đời thực, tôi rất ngán thu nhặt rau chua ấy. Tôi thậm chí đã mơ rằng nó mọc ở nhà, để chúng tôi không phải đi đâu tìm cả, và tôi có thể cắt nó dễ dàng. Như vậy, chúng tôi đã tự lớn lên, và việc mẹ là một người phụ nữ cần cù đã thấm nhuần vào chúng tôi, đặc biệt là anh Toli, anh ấy có một sự kiên cường trong lao động của mẹ. Tuổi thơ của Yunitsky đã trải qua một thời gian khó khăn khi đất nước được tái thiết sau chiến tranh. Cha đã bỏ lại họ Mẹ đã lao động nặng nhọc để nuôi sống gia đình. Ban đầu, mẹ làm công việc thợ đào lò nặng nhọc nhất tại mỏ, sau đó là làm ở trang trại hợp tác xã. Cuộc sống của họ là buồn bã và đói kém, nhưng thế giới xung quanh không kém phần thú vị từ đó. Nhân loại đang đứng trên ngưỡng cửa sang thời đại vũ trụ, và thậm chí ngay cả trong ngôi làng Ryuki xa xôi, nơi họ đã sống, cũng đưa tới linh cảm về thời đại này. Có lẽ, ảnh hưởng nhiều nhất tới tính cách của tôi, đó là hoạt động sáng tạo của tôi. Bởi vì tôi đã bắt đầu phát minh từ 5 đến 6 tuổi. Tôi đã tạo ra tên lửa. Tôi thấy điều ấy thú vị. Từ thuốc súng của Đức, loại có khói và không khói. Bên cạnh có kho của Đức, nó đã bị các du kích phá hủy, thuốc súng và đạn dược bay tứ tung. Tôi thích kỹ thuật thuốc nổ, và tôi đã suy nghĩ về tất cả chúng. Thật ra, tôi bắt đầu hiểu những điều cơ bản của vật lý thời thơ ấu. Và có lẽ tôi đã phát triển tiềm năng sáng tạo của mình nhờ vào điều này. Không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, đôi khi xảy ra hỏa hoạn. Tôi nhớ cách tôi phóng một tên lửa trong một túp lều làng. Hãy tưởng tượng, mái tranh, túp lều bằng gỗ. Tôi phóng một tên lửa ngay trong nhà, khi còn là một đứa trẻ, nó rơi vào bức màn, tấm màn bắt lửa, tôi đưa ra vò nát và giấu nó khỏi mẹ tôi, mà nó tiếp tục âm ỉ cháy. Nếu mẹ tôi không tìm thấy nó trong căn tròi, thì có lẽ tròi đã cháy rụi. Vâng, mẹ đã giải thích cho tôi bằng đòn roi, rằng làm điều đó là không được, và tôi đã học được bài học đó. Và sau đó, khi chúng tôi chuyển tới sống tại Kazakhstan, mà ở đó thì gần Baikonur, cách đúng 200 km, chúng tôi sống tại Nikonsky, hiện giờ là Sakbay, đó là Zekagan. Tôi đã làm được tên lửa 2 đến 3 tầng. Chúng đã bay lên độ cao khoảng 2 đến 3 km, và tại tầng cuối cùng có một con chuột sống. Nó sau đó đã hạ cánh bằng dù. Tôi tất nhiên là quan tâm tới việc sao cho nó hạ cánh xuống còn sống sót, chứ không bị chết. Vì thế, thậm chí, tôi đã phát triển một đạn nổ đặc biệt, bắn nó ra khỏi đó, nó cần được bắn ra cùng với dù. Toàn bộ câu chuyện với tên lửa ấy, có lẽ đã hình thành nên cá nhân tôi, như một nhà phát minh. меня и как личность, и как э, изобретатель. Đòi hỏi chuyện Yunitsky tới nhà bác gái ở Kazakhstan, khiến mọi thứ kết thúc dễ dàng hơn. Họ sống tại thành phố Nikonsky, nay là sát Pep, không xa sân bay vũ trụ Baikonur. Tại đây nhà phát minh được học ở những lớp trên trong trường học. Trong thành phố, đó là một ngôi trường tốt nhất. Nó đứng đầu, ai cũng biết điều đó. Trước đây mọi giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, mọi người đều học tại đó. Эти профессора, доктора, доктора, ученые все здесь учились. sống gần sân bay vũ trụ, hình thành nên một ngữ cảnh phong phú đối với niềm đam mê mô hình hóa tên lửa. Thành phố sống với những tin đồn về những gì đang diễn ra tại Baikonur, và Yunitsky cũng cảm thấy mình có tham dự vào du hành vũ trụ. Tại các bò nằm trong vùng, người ta cho nổ đá, còn những mảnh vụn thuốc bị nổ bị ném bỏ. Yunitsky dùng chúng như nguyên liệu để tạo ra nhiên liệu tên lửa riêng. Sau đó, ông tự học được cách sản xuất thuốc nổ từ các vật liệu có sẵn. Ông đi trên con đường từ những kết cấu đơn giản tới các hệ thống phức tạp, tính toán một cách cẩn thận mỗi thành phần. Ông ước mơ trở thành một nhà du hành vũ trụ hay một công trình sư hàng không, Những ước mơ ấy thúc đẩy bởi tinh thần khai phá. Cùng thời ấy, Gagarin đã bay vào vũ trụ, thế hệ của Yunitsky được kỳ vọng quyết tâm thay đổi thế giới. Yuri Khashchevsky, bạn của Anatoly Yuniski, đạo diễn phim. Chúng tôi là những đứa trẻ của thế hệ đã chiến thắng trong chiến tranh. Đó là lần giải thoát đầu tiên đối với mọi người. Khi cha ông chúng ta, tôi hiện nói chung, đã hiểu rằng có điều gì đó phụ thuộc vào họ. Khi đó họ cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó. Поняли, что от них что-то зависит. когда они почувствовали себя. Жизнь Cuộc sống có giá trị không phải ở những gì bạn có, những gì bạn sở hữu, mà ở những gì bạn sống, rằng bạn có thể nghĩ ra điều gì đó, quyết định điều gì đó. А тем, что ты живешь, ты можешь что-то придумать, что-то решить. Это поколение... Thế hệ của chúng tôi chủ yếu được nuôi dưỡng trong một giấc mơ. Было выращено во многом на мечте. Это Đó là năm 1961, chuyến bay của Gagarin, và trước đó vào năm 1958, à, vệ tinh thứ hai được phóng mang theo tên lửa. Ừ, ừ, tôi không nhớ chính xác khi nào nó được phóng lên, hoặc năm 1957, hoặc năm 1958. Tôi khi ấy 10 tuổi, và tôi đã nhìn thấy nó trên bầu trời chúng tôi đã chờ đợi và đã biết rằng nó chắc chắn sẽ bay qua chúng tôi đã nhìn thấy nó khi tôi nhìn thấy tôi đã hét lên nó bay kìa và rồi chạy đi cái sân được lát rất vụng và tôi đã vấp ngã chảy xước hết mình từ đầu gối đến tay chân tất cả đầy máu nước mắt tôi chảy ròng và tôi cùng lúc nhìn vào tên lửa mang chớp sáng lên trời Смотрю я на, этот, на эту ракету-носитель, <laughs> которая моргает. Понимаете? các bạn hiểu chứ thời kỳ ấy là như vậy xin chúc các bạn chuyến bay tốt lành chúng ta đi thôi И вот здесь вот và đây впервые chúng tôi lần đầu tiên мы nhìn thấy tên lửa увидели, bay thế как, nào À, tôi nhớ nó rõ lắm. Tôi lúc ấy đang học lớp 4, và chúng tôi đứng trong sân. Anatoly đang đi xe đạp, còn tôi với các cô bạn đang chơi. Э, Có lẽ tên lửa đã bay thấp, vì nhìn thấy được những vòng tròn tản ra to, rồi nhỏ dần, nhỏ nữa, tới khi nó biến mất trên trời. Tôi đã sợ hãi và hét lên, Tolia, chiến tranh. chạy về Бежим mẹ к thôi маме, и бежала. Мы chúng жили tôi на đã втором sống trên этаже. tầng 2 Бежала tôi и chạy lại кричала, mẹ và hét lên «Мамочка, война, chiến tranh война!» chiến tranh Она потом объяснила, нет, Mẹ здесь tôi тут sau đó недалеко giải thích rằng космодром, и cách это đây không xa запустили có sân bay vũ очередную trụ ракету. và đó là người ta phóng tên lửa. И Tolia vẫn còn ở вот, trong ngôi làng э, và đã bắt đầu chơi Толя với lũ еще trẻ в деревне khi chúng начинал chạy с tới các ребятами hầm trú, увлекаться, когда tìm они thấy những vỏ бегали, đạn cũ với э, thuốc в этой súng. землянке, Còn ở đây khi họ собирали chuyển старые, tới, находили anh ấy bị thu hút патроны, bởi vũ всё. trụ. Они там старались и с порохом, это, с порохом. А вот здесь, когда приехали, он именно заинтересовался этим. Việc đam mê của Ulisky với sự phát minh, khoa học viễn tưởng, nơi sinh sống và thiên hướng phân tích dẫn ông tới những kết luận bất ngờ đưa nhân loại vào vũ trụ một cách rộng rãi, du hành vũ trụ và khám phá các hành tinh mới. Tất cả những điều này không thể thực hiện được với sự trợ giúp của tên lửa. Các tên lửa không được hiệu quả và là một loại hình vận tải nguy hiểm. Từ đầu nó được tạo ra cho chiến tranh, chúng phá hủy hành tinh thậm chí khi sử dụng nó một cách hòa bình cao sới mặt đất và bầu trời, gây hại cho môi trường, và vẫn khiến vũ trụ khó tiếp cận như vậy. Về môi trường hành tinh, tôi đã suy nghĩ từ lâu, từ tận những năm học sinh. Đó là một tình tiết khi mà chúng tôi cùng em gái đi tới dạp phim mùa hè, và ở đó màn ảnh được lắp về phía Baikonur. Chúng tôi ngồi đó và xem phim, lúc đó đã là ban đêm, và cùng với màn chiếu, một điểm cháy sáng đã bay lên trời. Tôi hiểu rằng người ta đã phóng tên lửa từ Baikonur. Họ phóng và phóng, thời ấy họ phóng nhiều tên lửa, nhưng khi chúng tôi rời khỏi dạp phim, sau khoảng tiếng rưỡi, có một cơn mưa rào khiến chúng tôi ướt sũng cả người. Mà ở đó thì nói chung là bán sa mạc, Ít khi có mưa, tôi đã liên kết hai sự kiện ấy, uh, phóng tên lửa tại Baikonur và thời tiết bị làm hỏng đi ở cách đó 200 uh, km. Hơn thế, tôi đam mê với tên lửa và đã bắt đầu nghĩ, tất nhiên, tên lửa là một thứ nghiêm túc, các nhà du hành vũ trụ bay đi, tương lai gắn uh, với họ, nhưng nó an toàn và tác động đến môi trường như thế nào? Và khi tôi phân tích, lúc còn là một học sinh, phát hiện ra rằng việc phóng tên lửa hạng nặng khiến tạo ra lỗ thủng trong tầng ozone kích thước bằng nước pháp Ну, Выяснилось, что там запуск тяжелой ракеты делает дыру в озоновом слое, слое размером с Францию. Что rằng một одна, tên lửa đẩy э, có thể hủy hoại tới тяжелая, 40 triệu tấn ozone. Ракета-носитель может уничтожить, связать э, до 40 миллионов тонн озона. Вообще, чтобы получить Và để 40 khôi миллионов phục тонн 40 triệu озона, tấn чтобы ozone, восстановить, это надо cần bỏ потратить, hàng tỷ đô la Mỹ, thậm chí наверное, hàng chục tỷ. миллиарды долларов. Если не десятки миллиардов долларов, да? Vì Поэтому thế, вообще-то, nói chung э, những те, ai кто phóng выпускает tên lửa ракеты, cần должны phải trả платить thuế môi trường. экологический Họ налог. gây ra thiệt hại khổng lồ vì thời tiết trên hành tinh được tạo ra trong tầng ozone. на планете делается в озоновом слое. Там поглощается до Tại đó, 4% hấp thụ энергии tới 4% năng lượng mặt солнечной trời và lớp ozone còn đóng vai trò như một cái chăn phủ. Nó ấm lên và giữ bức xạ hồng ngoại phản chiếu từ hành tinh. Ờ, Vì thế, ảnh hưởng của lớp ozone tới khí hậu mạnh hơn ngàn lần so với ảnh hưởng của con người, so uh, với toàn bộ nền công nghiệp. Nhưng nếu không phải là các tên lửa, thì là gì? Tìm kiếm các câu trả lời đòi hỏi có các kiến thức. Yuditsky tới Tilmen để có chúng. Ở đâu đó, trong những bức tường này, ông đi sâu vào câu hỏi và lần đầu tiên tìm ra giải pháp. Bây giờ khu vực Tiumen của chúng tôi đã được khai phá. Lúc ấy, tới chỗ chúng tôi có một số lượng khổng lồ những thanh niên đi tới để xây dựng thành phố, khai phá các mỏ dầu khí, cần nhiều người xây dựng. Vera Axiuta, giám đốc bảo tàng lịch sử xây dựng và kiến trúc vùng Tiumen. Tại thời điểm ấy, tại thành phố chúng tôi chỉ có một trường đại học duy nhất, Đại học Công nghiệp. Ở đó có một khoa đào tạo kỹ sư xây dựng. Số đó là rất rất ít. Vì thế, đã có quyết định được phê duyệt. Theo đó, đã thành lập trường đại học của chúng tôi. Và khi đó bắt đầu xuất hiện những khoa đầu tiên. Khoa đầu tiên là kỹ sư xây dựng. Tiếp sau đó, gần như cùng lúc thành lập khoa đường ô tô. Những люди, người làm việc tại các которые khoa стали đó, работать họ đào на tạo этих các kỹ sư xây dựng факультетах, cho vùng Tillman của chúng tôi. готовить Họ tới từ будущих khắp nơi theo lời mời của строителей hiệu trưởng đầu нашего tiên, региона, ông Mikhail Vassilievich приехали Mantsev. отовсюду по приглашению первого ректора э, Михаила Васильевича Мальцева. Он собрал Ông đã tập hợp được очень một đội ngũ rất такой có năng lực, способный họ sống rất thân thiện, коллектив, đoàn kết. Và который từ thời điểm жил ấy, очень Đại học дружно, xây dựng đã tiến lên сплоченно. phía trước trong sự phát И triển của с mình. этого момента строительный институт в своем развитии пошел вперед. Trước mắt Yunitsky mở ra một thế giới khoa học. Ông quan tâm tới các vấn đề toàn cầu và các khả năng giải quyết chúng bằng các công cụ kỹ thuật. Ông đặt cho mình những nhiệm vụ phức tạp nhất, nghĩ ra phương thức tiến vào vũ trụ một cách hoàn thiện hơn là tên lửa. phát minh ra một loại hình vận tải có thể loại bỏ những nhược điểm của tất cả những phương án chuyên trợ được biết như tàu hỏa hay ô tô, nhưng kết hợp được mọi ưu thế của chúng. Xung quanh, ông nhìn thấy những đôi mắt hướng khởi của những người đồng niên bên cạnh ông, họ gặp những chuyến phiêu lưu trong cuộc đời. Tôi cho rằng tôi đã nhận được một nền giáo dục rất tốt, mặc dù có vẻ thế có cái gì ở đó. Mọi giảng viên đều trẻ tuổi, trung bình là 30 tuổi. Tôi đã tới học tập, còn họ tới vì sự lãng mạn, vì hương vị của tai gà, nhưng tất cả đều thông minh. Tôi cùng với nhiều giảng viên đã thân quen, vì tôi nổi bật bởi khả năng của mình. Những môn học yêu thích của tôi là sức bền vật liệu, hình học họa hình, vật lý, hóa học, toán cao cấp. Tại đó tôi đã gặp tình yêu đầu tiên và chúng tôi trong những buổi thảo luận đã giải quyết các bài toán. Cần giải quyết các bài toán trong tiết học. Tôi giải bài cho mình rồi giúp cô ấy giải các bài tập và các giảng viên biết điều đó và để tôi không thể giúp ai khác. Họ đã đuổi tôi ra khỏi lớp. Tuổi trẻ thật vô nghĩa nếu không có tình yêu, Yunitsky gặp được Galina. Họ cùng nhau học tập, cũng dành thời gian bên nhau, tìm hiểu những người đầu tiên khai phá thành phố không quen thuộc này. Tại đó họ đã có một lễ cưới sinh viên, Komsomon, đoàn thanh niên. Mẹ tôi đã đi tới từ Kazakhstan, tôi đang học tại Tobolsk, tôi đi tới từ Tobolsk, và cha tôi cũng đi tới. Lúc ấy ông sống tại Moji, tất cả chúng tôi đã gặp nhau khi ấy. Sau thì tôi không nhớ chính xác, hoặc э, как Anatoly он, thư từ а, với м, cha, или с hoặc отцом họ đã gọi điện переписывался, và или cha mời họ tới tốt nghiệp tại Đại học что Minsk. тот Đó sẽ пригласил gần hơn, заканчивать và ông ấy Минский. có thể sẽ có Он lợi cho сказал, họ. «Э, заканчивайте здесь, и ближе будет, я, может, какую-то пользу могу оказать. И они перевелись Và họ э, chuyển tới в Đại học Минский Minsk. Sau đó họ sớm có thêm một người nữa, con trai Denis. Để có thể chăm sóc con và vợ, Yuniski chuyển sang học lớp hàm thú. Tại trường Bách Khoa, ông nhận bằng kỹ sư giao thông, theo chuyên ngành đường ô tô. Mặc dù phải vừa làm vừa học, đồ án tốt nghiệp của ông được công nhận là xuất sắc nhất tại khoa vào năm 1973. Sau đó ông nổi bật trong thời gian phục vụ quân đội, nơi số phận đưa ông tới lực lượng tên lửa. Sau khi rời quân ngũ, Yunitsky làm việc trong một thời gian ngắn tại xí nghiệp xây dựng đường bộ tại Gomel. Nhưng chuyên ngành kỹ sư không tương xứng với hoài bão và những quan tâm của nhà phát minh. Ông muốn nhiều hơn nhiều, nhưng giấc mơ thời thơ ấu về việc chinh phục vũ trụ vẫn còn cháy bỏng. Để có thể nghiên cứu khoa học, tiến hành phát minh, Yunitsky tới Viện Nghiên cứu Cơ chế các hệ kim loại polymer thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Bielorussia, nơi ông trải qua quãng đường từ một kỹ sư tới một chủ nhiệm đội ngũ sáng chế, cấp phép. Ông nhận được hàng chục chứng nhận tác giả cho các phát minh, chúng được ứng dụng trong kinh tế và đem lại cho nhà nước hàng trăm triệu. Bốn lần, trong giai đoạn từ năm 1979 tới năm 1988, ông là nhà phát minh xuất sắc nhất Viện Nghiên cứu trong năm. Còn bản thân Viện Nghiên cứu, nhờ hoạt động của ông đã đạt được những thứ hạng đứng đầu về phát minh tại Liên Xô, nhưng điều đó không phải là điểm chính. Song song với công việc chính thức, Unisky hoàn thiện khái niệm phương tiện vận tải toàn hành tinh. Tới năm 1977, ý tưởng đạt được dạng hoàn thiện. Và ông gửi đơn đầu tiên để nhận chứng nhận tác giả cho công trình kỹ thuật khổng lồ nhất trong toàn bộ lịch sử.